Đường nghe tính xây này khảm phương, Cổ tin xây này mường tí ngự, Vằn nghe không tỷ dấu nương thương hộ tụ tập mừng phong quanh mà rồi Căng vằn nhị hà từ tây Sáng tâm nằm tha mây lấn lác Sáng phong nàng về ngoạc teo mưa Nam kim rằng từ từ sảy cát Thì đan mà teo béc mưa đai Sáng cả bản nam gai còi rú Đoàn thui nàng thiếu nữ ót tàng vần năng quá năm san ngàn rạ tha vần lồng kinh xả thăng rườn dáng khẩu xuống làm trường non hay Biạc bạn mà bố đầy hăm căn Hẹn đối bạn hâm vần bay ngã Nhằng son san mươn phả khen trang Nhắc nhòi thân mươn san vẹn vẹn Cần tọt hát vũ quạnh linh linh lo mọi việc hết kinh hương mẹ hoàng chú thân bạn nghĩa tàng quê tuần buôn chiêng óc quê mèn rọ hăn thiên hạ vì nọ lai cần chùa căn bay hình xuân hình đất lồng bún xẻ khí có mùa xuân thì đang tỏng lai buồn lai sợ bay hình xuân tổng tàu lạ mưa Lộ hòa đầy trầm khu bắc mờ Xe đư trọn bớt sự buồn nàn Ngộ sáng đầy buồn cơn giàu vị Liệu biên chiêu thân nghề giảm nào Một mình xuống tư xa nhập nhọm Vằn trì nhỏi nằn tọn lâm sang đoàn muôn san mèn ròn vui nam kim ngừ nọn tàng quê ta vần lầm ngàn tây tim ta thoáng chứ cầm non á răng hơi dài vì hết nằm tha rằng không bầu rắc vằn cả bầu có thèm tư giặc mà nằm kim rưu vàng trí ân bằng con bàn ngược răng nên ra từng bằng nắm cấp cha bằng giá Thế thì đan hăng nà, vượt canh kéo lọt quán tàu nở. chưa biết cổ nhỏ kha mà lót thì đan ngòn bị lót đầy mà. Hăng nam kim thật thà mừng tỏ, vì đuổi nó miền xiết xa đông tây xuân tèo ngà pi mỡ cùng vằn chữ bạn cấu bấu lùng xuân quá tè khẩu thân nguyên sĩ nam kim sư nọ nhì liền bay thì đan thân vằn đây mà ngộ vần mình nam kim sú chan sườn nam kim hẹn thị đan mà cảng hát khẩu óc ngủ ngạo vằn đăng rằng đầy phối sắc cầm lại tay tàng tình kiểu mày khuyên vừa mình nọn thì đam hắc hỉ sù thân vằn tà tỳ bố xương thì đan hòa thân lườn tứ xấu tấm tinh vây tu tự sườn thu kéo vận thân khẩu mùa buông sĩ nam kim vằn pho ếch mà vương thủy đan mấu vũ rườn đoạn giá nàng mùa rườn phu mà rằng mà nam kim tóc nằm tha hòa tèo bằng nậu đuốc ngắm héo tả cung dư bạn bạn vừa phu đoạn giá làm cung mà thân phá tháng quanh bảy này bảy Hưng Văn Thổ sinh đâu bình răng là la Đừng khóc nhà mắt đỏ khô tha Đừng mấy mà ký gọt hoa đồ hoa Lord nàng cần tọt hát mưa ban hang liệu trứ nọng vượt canh kéo mưa dương tha vằn lồng mưa thân bàn xạ đẩy sập ná nọng á du rườn thì đan nằm tha lồng ròi ròi nam kim bằng lập phúi sắc cầm thì đan hãy lộng lằn kè bấy hết từ đây bên ấy kim làm tha tóc bài văn nị mà đáy dập là căn tiệc bàn lẽ bình hăng đoạn giá cầm nị đáy xuồng xóa xuống sườn kẻ thuấn mỏi khóc buồn đã quá mỏi bày rú tó ná lai cần bấu ngọ phúi thuấn cầm xương điếc hát nằm rú hát xiết sim ra nặng đuổi cân lè tha cuồn tràng lỡ dùng bị mưa hành binh thì đan trước nam kim rào nã tắc bông bàn khẩn thả nã bàn vì ơi chính là đuổi căn sắc con thì đan tình báo ón nặng bông khẩu lầu phép song cần to mới và kinh lè và phối đuổi căn nói gia đình do là con đâu cả nam kim nàng tó nà thị đan kim ngài chảo đuổi căn song giá nàng chắc sống tỳ cá khấn tàng thị đan tại khẩu thông tây sống nam kim cả cầm sáng xiết xa thế bị đang bay kha mưa loa nam kim cả nọ á thêm rầu thắc khẩu làng khẩn khâu vây đuổi và cảm bác và phối đuổi căn làm lặp thân trang vằn đoạn giá thì đan sống vì quá tàng đông đang vừa đét khẩu khăn dặm nà thì đan lại bị cá nặng nồng thế nọn sáng song cầm còi đẹp nam kim tẻ sẩy khát đư thân thát càng phộc nắng lồng đư thân thát càng phộc nắng lồng đuổi á củ bác càng có căn bữa này đẹp bữa khăn tan tiếng non ơi nhận rong vị hết thân rầu bao âu đầy canh lạ ra non mi thua mi ma thân kỳ đâu mình tôi mà tìm kiếm thân thân thêm rầu rĩ thiết hơi đâm thương lòng cá riêng con cả lại ta ký khôn ngoan mà chẳng buồn cả nắng chân thương tỷ ca nong cõi tinh tế con nam kim cả mùi này kẻ năng đinh đinh mà nam mà kim bao đại vai lượt óc bằng mày tâm căn mùa này ban đinh hăm sự lạ tới nam kim khó ngã cà rình chất mưa rỏng ban đinh hết trứng lướt lay luồn chài nòng pan kim nịn lồng tòng chài nhìn thuần giá nam kim biết nọ á thị đan thị đan biết trải nam kim thuần ý vừa mình tẻo làm hãy đuổi công Nhân hòa mỹ tất là thân thị đan tầng bị báo nam kim Kẻ lượt luồn cân kim văn nị, Chắc căn thuần him sấy rõ ràng, Tim mờ nọ thị đan liền ón. Vì mưa ra lò bóng Nam kim cổ bác văn mùa này hết ừ, đời gần ấy kiếp ở căn khôn đây tuy răng non tuy lấy trường cầm biết căn lẽ ngồi bên ngồi ta thiền thi rồng vàng đền phương mìa gọi chú chú biết cần tời đủ thị đơn truyền truyền xe tời lưng tời nạ tuy ất mùi kiếp á thị đan nam kim biết nọ nàng đâu tọ tiếc mà hát ước vọng quyền vằn châu cò biết chú canh nắp miệng còn người đầy quay bèo đuổi canh thì đang vú tán nguồn tán bàn cầm vằn chú thân bạn thêm buồn đang bắt đầu mưa bên rừng trời nàng nhói nằm tòi tòi thán thương thoảng chú thân thì đang nọ á như cần vú trang khóa biết thân cầm rụng tèo vằn đăng ngào thả thảm khắc ròn buông tả tày gầm Nam kim tóc bu thanh hân á Rừng bà bố hân nà thị đen Củ tim quá thân vườn nọ số Tay dập nàng cành cổ bát tan

đường nghe tính xây này khảm phương cổ tin xây này mường tí ngự vằn nghe thông tỷ giữ nương lại cả sông trà mừng tà vật nam kim ngộ trụ cạch mừng phan quanh mà rồi mòn ba ngược tôi mưa đâm thất xã lòng ca lâm gã Thị Lan cổ các cà cầm ngày cân vành nhị hà tỳ tây sáng canh nằm tha mây lấn lác sáng phong nàng té ngoác té mưa nam kim rằng từ từ sẩy cát thì đan là téo piác mưa đai sáng cả bản nam đai còi rú đoàn thui nàng thiếu nữ vần quay ngã nhằng son sam muôn phả khen trang nhắc nhòi thân muôn sam vẹn vẹn cần tọt hát vũ quẹn linh linh lo mọi việc hết kinh vui mẹ hoàng chú thân bạn nghĩa tàng quê cần buôn chiêng óc bay mèn rọt hăn thiên hạ bị nọ lai gần chùa căn bay hình xuân hình đót lòng bún xè khí có mùa xuân thì đang tỏng lai buồn lai sợ quay hình xuân tổng tự xả mưa ngộ họa đầy trầm khua bắc mượt xe đương tỏng bớt sự buồn nàn ngộ sáng đầy hưởng cơn rầu vị liệu buôn chiêu thâm nghị giảm mà một mình tú tư xa nhập nhọm vằn trì nhói nằn tỏng năm sang lại cả đoàn muôn sam mèn ròn vui nam kim ngừ nọn tàng quê ta vần lầm ngàn tây tim phá thoáng chứ cầm non á nắng hơi dài chút nằm tha rằng không bao rắc văn cả bâu có thèm tư giặc mà nam kim rư vàng trí ân văn một nụ nhắc qua anh tu anh bắt cắm trang mê lùng tập bằng con bàn ngược răng hẹn ra tầng bằng nắm cặp